phát khởi cái lòng thương chúng sanh muôn loài mới đi sâu vào thiền định tức là ở bên ngoài phải giải quyết cho xong những cái dướng mắt những cái bất giác này nọ rồi kia xong xuôi rồi là phải phát khởi cái lòng từ bi để tu tập nếu không phát khởi tâm từ không khai trí mà không có trí tuệ thì không có tâm từ đó là một cái chuyện rất rõ ràng trong đạo phật thì bây giờ là muốn đạt tới cái trí tuệ muốn đạt được thiền định là phải phát khởi từ tâm trước nếu không có thương không có lòng thương tưởng vào cuộc đời thì không thể tu cái gì được đâu mà cái điều này là mình nói lâu rồi đúng không nếu mà trước khi đi vào thiền định mà anh không có đủ lòng từ vì anh quyết tâm để anh giải quyết cái chuyện của mình để có đầy đủ trí tuệ và phương tiện để cứu độ tất cả chúng sanh thì không bao giờ đi sâu vào thiền định được đó là cái điều mà chúng ta phải thấy cho nên là Đức Phật thì dạy không còn thiếu cái gì cho mình bài này nếu mà chúng ta nghe kỹ là chúng ta tu cũng ngon rồi đó một bài là thôi chứ không có cần nhiều đi sâu vào bên trong chúng ta sẽ thấy nghĩ như vậy mới bắt đầu xảy ra cái chuyện tinh cần tinh tấn còn chưa nghĩ như vậy thì anh tin cần tinh tấn vì mục đích gì lợi ích cho cá nhân thì như vậy là coi như sai con đường nếu không có như vậy thì đừng có tin cần đừng có tinh tấn tu Đức Phật dạy rất là rõ Khi mà có những cái suy nghĩ này rồi có những cái tâm niệm này rồi thì chúng ta mới bắt đầu tinh tấn tu tập bắt đầu là an trú trong chánh niệm còn không có cái đó thì đừng có tu anh sẽ đi lạc đạo Đức Phật dạy rất là kỹ nếu mà chúng ta không có phát cái từ tâm như thế này Đi sâu vào thiền định coi chừng bị lạc đạo Chắc chắn là vì lợi ích của mình Và vì lợi ích của cá nhân thì đương nhiên là vẫn ngã Nó sẽ phát sinh rất là nhiều cái cảnh giới riêng tư ngã chấp thì chúng ta không thể nào đi sâu thiền định cho nên bây giờ ai mà muốn phá vỡ sinh tử thì bắt đầu học lại đoạn này giùm ha thì chúng ta phải khởi niệm khởi tâm cho nó đúng đắn trước khi đi sầu thiền định cho nên là muốn tinh cần muốn tinh tấn không lời biển vì cái gì vì thương tưởng cuộc đời này vì lợi ích cho muôn loài vì an lạc vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người cho nên bây giờ mình tinh tấn tu tập như vậy là sự tinh tấn của mình là với hàng hà sa số chúng sanh khắp muôn loài chứ không phải loài người và loài trời nữa thì mới thật sự là phát khởi công phu cho nên trước khi mà mình có từ tâm thì đừng có tu tu gì lết cá nhân đừng có tu nữa <laughs> phải dừng lại để chúng ta bắt đầu là tập tà từ đầu là an trú được chánh niệm rồi chúng ta tập phải giữ vững trong tứ oai nghi không bị lầm lẫn rồi phải an trú được nơi hiện tiền và bắt đầu phát khởi cái tâm từ lại rồi hãy đi vào công phu rõ quá rồi con đường tu tập quá rõ rồi không có còn con đường nào khác nếu chúng ta học kỹ bài này là chúng ta đủ rồi đó đủ để công phu rồi vậy là tinh cần tinh tấn không lười biếng ta an trú trong chánh niệm không có loạn tâm nữa tới đây không có chuyện loạn tâm nữa rồi được tất cả những cái như thế này và chúng ta xin cái quán tưởng này chúng ta tinh cần tinh tấn tu tập thì bắt đầu hiện ra chánh niệm chánh niệm hiện tiền thì nơi chánh niệm hiện tiền đó là tâm không còn tán loạn nữa chúng ta thấy là bắt đầu xảy ra cái khinh an liền tức là cái nhẹ nhàng liền nếu mà từ đầu từ cái chỗ an trú niệm cho tới tứ quan nghi cho tới không so sánh phân biệt cho tới phát khởi cái từ tâm xong rồi mới tinh tấn tu tập phải đạt được cái khinh an cái đã nếu không có khinh an không giải quyết được chuyện gì chúng ta nặng nề đi vào công phu là coi như sai cho nên là an trú trong chánh niệm thì là tâm nó không còn tán loạn thì thân chúng ta tự động nó nhẹ Chúng ta phải thấy rõ từng bước đi vào thiền định của Đức Phật dạy kỹ vô cùng Bắt đầu chuẩn bị bước vào thiền định Thì tâm không còn tán loạn nữa Do là đã tứ quan nghi Đã sống trong hiện tiền Rồi sống trong cái không so sánh phân biệt Rồi phát khởi từ tâm và bắt đầu tinh tấn Để cho bắt đầu tâm nó được rỗng lặng Thân nó được yên ổn nhẹ nhàng Tâm lặng lẽ hoàn toàn thân nhẹ nhàng chứ nếu như cái thân mà không nhẹ thì chúng ta đi vào sâu thiền định cũng không được cái gì và không bao giờ đi sâu vào thiền định được cho nên là trên nguyên lý của mình là cái gì cái thân này phải sao phải thông thông là nó phải rỗng tới rỗng là nhẹ rồi đó rồi mới thành không ba bước này mình không bước qua thì mình không có thể đi sâu vào thiền định được và khi cái thân thông là cái hơi thở là bắt đầu nói gì nó dài nó thông nó nhẹ và nó chậm rồi à. và tới chừng đó là chúng ta là bắt đầu thấy cái thân mình nó nhẹ rồi đó rồi tới nó thông cái nữa là toàn thân nó rỗng là mình thấy không phải thở bằng lỗ mũi nữa mà toàn thân thở là tới lúc này là cái thân sắp sửa thành không rồi thì mới đi vào thiền định được chứ nó không vào được đâu thì như vậy là cái thân đã là được thông, được rỗng, được khinh an và không hề có bất kỳ sự dao động nào tại an trú trong chánh niệm rồi chưa phải là chánh định hôm trước mà nó chánh niệm rồi thì như vậy là nó hiện tiền một khối và không có niệm thứ hai nữa nhưng mà chưa phải là cảnh giới thiền định chúng ta phải thấy rõ là đức phật dạy rất là kỹ tức là an trú trong chánh niệm là không có loạn thân khinh an và không có dao động cả thân lẫn tâm thân cũng không dao động mà tâm cũng không dao động trong lúc này dù nếu anh đang đứng là đứng có bụp như trời trồng nếu anh đang ngồi là ngồi như chết nếu anh đang nằm là nằm cứng đơ chứ không có nhúc nhích được đâu thân tâm gần như bị phá chặt đây là những cái bước đi vào thiền định chúng ta phải nắm rõ nếu mà chúng ta không bị phá chặt là tôi chấp ai vô thiền định Cái chỗ mà <laughs> đi sâu thiền định là gần như bị phá chặt cả thân lẫn tâm Phá chặt tâm thức Như vậy là nếu một người mà đi sâu và công phu thiền định mà chuyện này không xảy ra thì xem như chúng ta chưa có tới đâu đừng có nói láo với người khác mắc công mang tội <laughs> nó phải xảy ra những cái tình huống này kiểu gì cũng được là phải tới cái đoạn mà bị phá chặt thân tâm cái đã khi thân tâm bị phá chặt thì cái tâm dính mắc trong dục lạc tự động nó biến mất tại vì chúng ta đã an trú trong chánh niệm rồi được cái thân khinh an nó rỗng rồi rỗng có nghĩa là cái thân này gần như là không mà bây giờ nó đang bị phá luôn nữa cái dục vọng phát sinh á là khi cái thân còn dao động chúng ta nên nhớ điều này cái thân còn dao động cho nên nó mới đòi hỏi cái gì liên quan tới thân còn bây giờ anh bị khóa cứng rồi anh hết nhúc nhích rồi lúc này muốn động não động cũng không được nữa não bộ cũng bị phá cứng toàn thân bị phá cứng thì là ly dục ly ác pháp <laughs> nếu mà cái thân này mà anh không phá chặt á là nó vẫn còn động mà vẫn còn động rồi vẫn còn dục sinh cho nên đây là những cái bước đi vào thiền định một cách rất rõ ràng đức phật dạy từ sơ thiền nhị thiền để chúng ta thấy thì như vậy là người đó đã không còn dao động thân tâm thân tâm bị bất động không phải là mình ngồi thiền bất động đâu nha cái bất động này xảy ra bất kỳ giờ phút nào trong lúc chúng ta đang tu tập nhiều khi mình đang đi đứng cái là đứng cả ngày mưa gió kệ nó không có dính gì tới mình đâu nhưng mà chưa phải là vô định à ở đó mới là cái thành cái khối của chánh niệm thôi những cái này chỗ chánh niệm này hồi trước mình nói rồi đó để thấy rằng là định là một cái đường khác cái này mới là chánh niệm thôi nhưng mà đạo phật chúng ta phải thấy rõ ràng là từng bước rất cơ bản đi vào thiền định là Đức Phật dạy không sót miếng nào có cái điều là chúng ta học không kỹ chúng ta làm không đúng nói tới nó lương hồi mình tu gì mình cái là xong chuyện à đơn giản đây là cái cái chìa khóa thật sự á nếu mình không phát khởi cái tâm mà vì thương tưởng cho đời vì lợi ích vì an lạc vì hạnh phúc cho chư thiên loài người á hả là không bao giờ chúng ta tới cảnh giới này đâu đó là điều mà chúng ta phải biết khi chúng ta phát tâm tu hành như vậy là thân hoàn toàn không dao động thì lúc đó là tâm sẽ được định tĩnh tâm chúng ta sẽ được định tĩnh thì lúc này là mới bắt đầu được định tĩnh và rớt vào cảnh giới chuyên nhất chưa vô định nha đây mới là định tĩnh thôi chứ chưa phải là chánh định nha đây là phân biệt rất rõ ràng thì thân không dao động bị phá chặt tâm bậc không còn khởi niệm nó nếu mà nói kiểu đó thì nó đúng hơn á thì bật không khởi niệm ở đây không có nghĩa là vô định đâu chưa <laughs> chưa cả thân lẫn tâm đều bị đông đặc không còn hoạt động được nữa nhưng mà chỗ này mới là chánh niệm chưa phải là chánh định chúng ta nên nhớ cái này cho nên là thân được định tĩnh xem như là không còn niệm bất kỳ một cái niệm gì xảy ra nữa và chỗ này mới dùng cái từ rất là khéo léo là đạt tới cái mức độ chuyên nhất thôi thành ra mình nói về cái chuyện nhất tâm của niệm phật là tới cái chỗ mà chỗ này nè người ta bị lầm tức là đi đứng niệm ngồi a di đà phật a di đà phật a di đà phật mình à, mình mình mình không có còn ra khỏi a di đà phật nữa cứ là ngủ thức gì cũng a di đà phật nhưng mà chỗ này mới chuyên nhất hả? à. Tại sao tôi dùng cái từ chuyên nhất trong công phu đạo Phật nó khác Và tới đây kinh Nguyên Thủy cũng đã nói tới cái từ chuyên nhất này Là chỉ cần việc duy nhất à Việc duy nhất là giờ mình đang thành khói Việc duy nhất là tôi hết lúc lắc nữa rồi Chuyện duy nhất là cái đầu tôi không còn niệm nào nữa rồi Nhưng mà vậy mới là chuyên nhất thôi đó. Chứ không phải là định Đức Phật nói rõ ràng Đây là mà Tôi nói là phải nói là có một cái bản kinh mà được dịch rất là sát nghĩa để nói những cái bước công phu nó không có không có sai một dệt nào hết nếu mà anh dệt lệch một chút là không đi vô điền định được và phải khẳng định lúc nào xảy ra chuyện gì chứ nhiều người ngồi bật vọng niệm ngồi mà cả tiếng đồng hồ vọng niệm không có khởi nhưng mà đó là cái cách chúng ta dụng không để không khởi niệm là khác à còn khi mà chúng ta bị bật bị khóa chặt á, là một chuyện khác cho nên khi mình ngồi thiền mình hít thở cho đúng mình hít cho thông mình hít cho rỗng và mình tới cái chỗ mình bật ý niệm chưa phải chỗ này luôn á đó. đó là công phu đè nén để đi vào niệm nó là một cái chuyện khác nữa còn bây giờ là thân không dao động bị phá chặt tâm không có động khởi một niệm nào và lúc này mới là chuyên nhất thôi Ghê chưa chuyên nhất thôi chứ chưa vào định chúng ta phải phân biệt rõ ràng bởi vì khi mà nói tới chuyên môn là nó sẽ có những cái từ ngữ những cái cách nói chuyên môn để chúng ta phân biệt là mình đang ở cái tình huống nào mình vô nổi định hay là không chỉ đừng có nói là ngồi liêm diêm hít thở mà tâm mình yên là mình vô định không có đâu <laughs> chưa có định nổi đâu đây mới là chuyện nhất rồi thì khi mà hồi nãy mình nói lại là cái thân đã bị phá gần như là chết tạm thời chết lâm sàng á đông hết cô đặt hết cứ ngắt như trời rồng thì đây là chết lâm sàng chết luôn cả cái đồ không có khởi niệm nữa đây mới là cái mà bắt đầu vô thiền thứ nhất ly dục ly ác pháp nó không có khởi được cái gì hết trơn á không nhúc nhích và không khởi được thì ở đây thì gọi là trú thiền thứ nhất một trạng thái hỷ lạc là do ly dục sanh là lúc đó chúng ta sẽ thấy cái gì như một núi tu di đổ với mình bao nhiêu cái sự vướng mắc trong trần tục của mình lâu nay bao nhiêu cái điều mà chúng ta nó cu men lâu nay tự động nó tuôn đổ sập như sập một cái núi vậy đó và chúng ta nghe nhẹ tưng liền giống như lâu nay là mình đang mang cái núi tu di trên vai của mình rồi à, bây giờ quăng xuống rồi thì bao nhiêu cái dục nhiễm của mình trong cuộc đời biến mất chúng ta nghe nhẹ một cách rất là nhẹ mà giống như một mấy người đang phiêu bồng đang bay và một cái cái điều khác hơn nữa là gì cái dục lạc ở thế gian nó là cảnh giới dao động chúng ta phải phân biệt rõ ràng ví dụ như mình được tiền cái mình vui mình được quyền cái mình vui nó là cái dao động tâm để được hưởng cái dục lạc Thấy không? Gọi là cái ngũ dục lạc để nó sanh cái vui ở trong ngũ dục thì nó là cái vọng động phát sinh nhưng ở đây thì không phải như vậy một cái trạng thái hỷ lạc nó vượt hơn cái tầng vui của cõi phàm là tới cái tầng trời rồi tới đây là đã vượt cõi người này nha chưa tới đây không vượt cõi người đâu chúng ta sẽ nhận được một cái niềm vui phơi phới nhẹ nhàng thanh thoát như là chúng ta nhận được một cái món quà mới trời ban chứ không phải người phàm ban mình được cái này tại tới cõi trời rồi Thế đây là vượt cái trần người rồi đấy thì như vậy là chúng ta có một cái vui mà mình không bao giờ có cả cái cuộc đời của mình nếu mình không công phu là không bao giờ mình nếm được cái này và hết cái thế gian ngay giờ phút đó không so sánh được một mảy tơ của một người rất vô sơ thiền này luôn mới thấy ngon lành là xong rồi đó bước ra khỏi loài người người này chết là không bao giờ trái lại trở lại làm người nếu mà không phát nguyện độ sanh là chết đi có rẹt lên cõi trời liền bỏ thân này tới cõi trời bởi vì mình tu tới đâu mình biết tới đó chứ nếu tu mà không biết mình bây giờ hỏi có chấp tôi rời khỏi cõi người này tôi đi đâu không biết đâu có được tới đây là thấy rõ tức là ai đã từng vào ra cái định này thì biết chắc rằng tôi không tái lai tôi còn người này nữa và từ đây tôi lên cõi trời tôi tu tiếp nếu bắt đầu rớt vào sơ thiền thì đủ sức để có thể rời loài người này cho nên muốn chết giờ nào chết ở sơ thiền lơ mơ nó bỏ sát dễ dàng luôn tới gần chết bắt đầu là là bắt đầu ờ, gì nhập định trở lại bỏ thân này cho nên bởi vì lâu nay tôi nói là cái chuyện mà chết mà biết ngày biết tháng <laughs> chuyện nhỏ lắm <laughs> nhưng mà không ai tin tới đây nó đã làm được rồi nè tới đây là bỏ xác người là như bỏ cái xác phàm bỏ xác phàm mà bỏ cục đất nặng nề này chứ không có gì hết tới đây là đã đã nhẹ nhàng rồi không có nói tới cái chuyện tự tại sanh tử là đi được cõi này cõi kia chỉ như tự tại sanh tử là một cái dạng khác nhưng mà tới đây được quyền rời khỏi cõi người một cách rất là nhẹ nhàng mấy người này là bắt đầu từ đó thì sao là chết rất là bình ổn và cái này thì nhiều chứ không có ít một trạng thái vui không bao giờ dùng ngôn ngữ người phàm có thể hiểu được chỉ trừ những người ở trong cái trạng thái này cõi người không diễn tả nổi cái cảnh vui này đâu và cái niềm vui nó nó mênh mông tràn khắp nơi tâm của mình nó ngấm từng tế bào của mình mình bị rung động hỷ lạc một cách kỳ lạ chứ không phải rung động cái đầu để nghĩ cái vui là mình được tiền mình nhảy cờ lưng cờ tưng trúng số rồi đó là cái vui đó là cái vui dao động nhưng mà ở đây nó lại thanh thoát nó nhẹ nhàng nó phiêu bồng và tất cả những gì đang có nơi thân lẫn tâm của mình đều rất vào trạng thái hỷ lạc từng tế bào nó vui kỳ cục lắm chứ không phải cái đồ vui nữa toàn thân được rớt vào cảnh giới nhẹ nhàng thanh cao và rỗng suốt có một niềm vui vô tận vô biên hiện ra chỗ này là một dấu ấn đầu tiên để mình thoát khỏi cõi người nếu mà chúng ta tu tập tới đây là thấy mình thoát rồi nhưng mà chưa à, nếu mà chúng ta học không kỹ thì mình nghĩ mình giải thoát là mình cũng lầm mà nhiều ông tưởng mình giải thoát cái cửa này lắm cho nên nãy mình nói là bị lầm trong cái thiền định này chưa thôi tới cái khúc sau nữa mới nói là từ tứ thiền mà chứng quả a la hán có nhiều người bị lầm lẫn chỗ này chúng ta nói từng bước phải không thì đó là cái thứ nhất hồi nãy khi mà bước vào cái cảnh giới gọi là lìa dục tức là nơi mình lúc này cái vướng mắc nơi trần tục tự động nó biến mất không còn dính mắc đó bất kỳ tài sắc danh thực thì không còn dính mắc ở cái thân này nữa cái dục là gì thỏa mãn cho bản thân bây giờ chúng ta lìa thân để hết dục thì cái khoảng lìa thân hết dục là chúng ta nghe nhẹ nhàng nghe thanh thoát ờ, tâm nó bị khóa chặt nhưng mà chưa hẳn là nó đã sạch ý niệm hồi nãy là rớt vào một khối đúng không thì bây giờ lìa khỏi tầm lìa khỏi tứ tức là nó bắt đầu nó sạch những cái mà cái cù cận nghiệp tập thì bây giờ bắt đầu bắt đầu nó lặng nè và nó mất đi cái cảnh mà còn dao động ngầm giống như bây giờ là chúng ta thấy cái cái cái thô ở trên cái biển à, là gọi là cái gì sóng biển ba đào nó thô đúng không thì bây giờ là rớt giỏi cảnh sơ thiền ly sanh hỷ lạc là nó mất sóng thô nhưng mà cái gợn ở nơi tâm cái sóng thức nó vẫn còn được gọi là cái tầm là tứ tức là nơi mình cái ngã nó vẫn còn nè rồi đó là những ý niệm sinh khởi thầm lặng bên trong nó vẫn còn thì bây giờ người ta dứt tầm dứt tứ tức là bắt đi những cái dao động lăn xăng nữa nhưng chưa phải vô chánh định đâu á cái này là mới mà ngoài cái chỗ này theo tôi là nó ngang với được lặng dứt được cái tưởng ấm à lặng được tưởng ấm tức là dứt tầm dứt tứ thì như vậy là nơi tâm hiện ra một cảnh giới yên tịnh và trong sáng sâu hơn cái hỷ lạc hồi nãy hồi nãy hỷ lạc là nó còn có cái gì rộn rã nơi thân tâm á thì tất cả những rộn rã đó bắt đầu nó lắng trở lại nó hoàn toàn thanh tịnh lộ ra nhưng mà nó nhẹ hơn cảnh giới trước nó sâu lắng hơn cảnh giới trước không còn dao động cái niềm vui hỷ lạc và rất sâu trong cái an lạc cái an lạc này là sâu hơn cái hỷ lạc nó yên ổn mà vui hồi nãy là vui cũng yên nhưng mà nó còn thô bây giờ nó rất là yên nó rất là lắng nó rất là thanh tịnh và tràn ngập cái niềm vui tức là cái chỗ này gọi là định sanh hỷ lạc như vậy là an trú thiền thứ hai một trạng thái hỷ lạc do định sanh cũng vui nữa Tại vì sao đã từng mang gánh bao nhiêu cái nghiệp tập phiền não Bao nhiêu sự dướng mất trong trần gian Bây giờ rủ một cái nó rớt xuống cái thứ nhất rồi Là vui rồi nhưng mà cái thứ hai nó là yên tĩnh Nó rỗng lặng, nó mênh mông, nó hiện ra Chưa thấy cái gì nhưng bây giờ đang thấy tâm mình thôi Những cái cảnh này là chưa phải là cái cảnh của tuệ sanh đó, Đang bước những, dấn những cái bước đi sâu vào thiền định Thế vậy là vừa vừa an lạc vừa thanh tịnh một cách rất là sâu lắng nhưng mà nó mênh mông lạ thường lắm lúc này là hành giả bắt đầu là dần dần rời xa cái gì cái thân của mình và mất đi những cái tâm lăn xăng lộn xộn hiện ra một cái cảnh yên lặng rõ ràng rất vào định trạng thái đó là gọi là nội tỉnh nhất tâm nghe chưa hồi nãy là chuyên nhất bây giờ mới là nhất tâm chứ chưa có được gọi là định sâu mà đây mới là nhất tâm thôi cho nên nó là chỗ này nó ngang với cái chỗ nhất tâm bất niệm của Di Đà là kỳ nhân lâm mạng chung thời phải không? Phật A Di Đà còn chưng hánh chúng hàng tại kỳ tiền. Đó là gì? Cái đoạn kinh Di Đà là gì? à, chẳng thể có thiện căn phước đức nhân duyên nhỏ mà được sanh về cõi quốc kia đúng không nếu có một thiện nam tử một thiện nữ nhân nào niệm phật một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày năm ngày sáu ngày bảy ngày mà nhất tâm bất loạn thì người đó khi lâm chung là phật a di đà cùng chư thánh chúng hiện ra thì đây là cảnh giới nhất tâm gọi là nội tỉnh nhất tâm hồi nãy là chuyên nhất bây giờ tới nội tỉnh nhất tâm thì sâu nơi tâm của mình nó không có còn có cái ờ, không còn có tầm có tứ có nghĩa là không có còn dao động dù là một cái mãi tơ rất là nhỏ nó cũng không còn nhưng mà nó, nó nó không phải là cái cảnh mà dứt cái trạo cử giống như là đi 10 kiết sử bên kia hai cái khác nhau đây là con đường của thiền định nha con đường phá mười kiết sử là con đường vừa định vừa tuệ thì con đường kia nó khác nữa đây là đi sâu vào thiền định thôi như vậy là nơi tâm bắt đầu nó đầy cái tĩnh lặng chúng ta dùng cái từ đó là đúng nhất đầy cái sự tĩnh lặng nó sáng vằn vật như trăng rằm tới giờ phút này là nơi tâm mới sáng nè còn trước kia là nơi tâm nhìn vào ví dụ như bây giờ mình nhắm mắt mình nhìn coi rõ ràng là mình thấy mù tịch à mình không thấy gì hết đó nhưng bây giờ là bắt đầu nó sáng rực lên chúng ta nhìn vô tâm nó nó sáng rất là sáng mà sáng mà nó rất là rộng nó rất là yên nó rất là sáng chỗ này nó có nhiều người hiểu lầm nó gần như giống hào quang mà thực sự hào quang bắt đầu sáng sinh ra từ cái chỗ yên này nè chữ yên định này là chúng ta thấy là nó từ sáng cho tới vàng rực chúng ta chỉ nhìn thấy và vàng sáng trắng và vàng thôi chứ chúng ta không thấy cái gì khác và nó rất là yên nó rất là sáng nó rất là rộng nó rất là an lạc nó rất là vui kỳ lạ lắm không có diễn tả được tức là bây giờ quẳng gánh nặng rồi tới một cái cửa ngõ khác sanh một cái tầng trời khác bước qua tầng trời cao hơn hồi nãy ở một cảnh giới trời đầy phúc lạc nếu mà chúng ta bỏ thân mạng trong lúc này thì vẫn sanh một cõi trời khác nhưng mà vẫn còn ở cõi trời dục giới chưa ra rồi đây là những cảnh của trời dục giới Thành ra nói mình thích việc được sanh về cõi trời Nó có cái sướng đó đó là bỏ thân này ở cõi này là lo ăn lo mặc lo ở lo đủ thứ đúng không vừa sanh cõi trời là ăn mặc ở không lo hết lo rồi ăn tới giờ có bác báo hiện ra mặt thì y này không thích thì y khác hiện vô khỏi cần đo khỏi kiếm thợ may cà chớn thợ may nó thích may nó đẹp không thích nó may xấu cho mình đó <laughs> là cõi trời phước mình sao y phục mới hiện kiểu đó không có chọn lựa được đó thì như vậy là cái người này nội tỉnh thôi chứ chưa dùng từ là định tĩnh hoài dễ sợ luôn nội tỉnh nhất tâm thì chỉ còn có một cái duy nhất là cái tỉnh không còn <laughs> có cái cái yên như hồi nãy hồi nãy là yên bây giờ là tỉnh chỉ còn có cái duy nhất là sáng thôi chứ không còn cái thứ hai nữa bởi vì giờ ông đường thiền định nó dễ bị lầm lắm và rõ ràng tới đây đức phật dạy quá kỹ cho nên mình cũng khó lầm đó, học qua cái này rồi là chúng ta thấy là mình rất là khó có bị lầm trong thiền định nếu mà anh đi sâu thiền định mà anh không sáng là anh thua ở cửa thứ hai rồi <laughs> anh được cái hỷ lạc trước đúng không nhưng mà nó mới sáng rồi bây giờ là bước qua cửa thứ hai nó rực sáng hơn cái cảnh của sơ thiền gấp hàng triệu lần thì cái rỗng bây giờ nó thành cái không hồi trước anh kia anh rỗng à bây giờ nó thành cái cái không mà cái cái lặng mà cái yên và cái sáng nó hiện ra không mà lặng yên và sáng chúng ta nên nhớ điều này thì lúc này là lúc thật sự nhất là phải sáng và chúng ta sẽ có một cái nội lực lạ lắm chúng ta thấy mình được một cái gì đó rất là vững vàng một cái nội lực rất là vững vàng lạ thường lắm mình không có còn sợ cái gì nữa mình không có còn dính cái gì ở cõi trần này nữa mình đã thấy mình lìa thoát mình đã thấy mình ở một cái cảnh giới mới và cảnh giới này là một cõi giới sáng một cõi giới sáng ở nơi tự tâm hiện ra với đầy cái nội lực và sự tỉnh giác của mình cái này không có vụ xen tạp ý niệm tào lao được tức là nó vượt qua hai cái tầng đó rồi là ý niệm rất là khó sanh thì ở đây là vượt qua khả khả năng là vượt qua tưởng được rồi đó ở đây chúng ta thấy là kiếp sơ thiền là lìa cái dục cái vui của nhị thiền là an trú trong cái cảnh lạc thọ cảnh lạc đó là thọ lạc vẫn là cái lạc cho nên dứt khoát là phải xả thọ khổ và thọ lạc ở trần gian khi còn dướng mắt thân tâm thì thọ khổ mà ra khỏi ngũ dục là bắt đầu hưởng cái thọ lạc Chúng ta thấy rõ ràng còn dính mắc trong ngũ dục là thọ khổ còn nguyên Mình có vui đi nữa rồi cũng vui trong cái bất an dao động Chứ mình không có vui yên ổn Bây giờ mình được yên, mình vui Đó là một cái dạng thọ lạc Và cái thọ này phải xả Chúng ta còn phải tới những cái tầng mà có thọ khổ Thọ không khổ, thọ không vui nữa Bây giờ đang trong cái yên mà vui Bây giờ chúng ta phải xả sạch cái vui đó để là chúng ta ở cái cái lạc trú á, nó không phải là cái niềm vui mà là lặng cái vui này xuống chúng ta dùng cái từ là lặng cái vui này xuống chỉ là một cái sự yên tĩnh thôi cho nên nó là ly hỷ lìa cái vui và trú ở nơi cái xã tới đây mới gọi là xã nè tại vì sao tại vì hồi nãy là mình sơ thiền á là mình ngập tràn cái niềm hạnh phúc nhị thiền nó rất là yên nhưng mà hạnh phúc cũng trào dân tràn ngập và chúng ta nếu mà như không ở đây mà không xả đó mà mình tịch là mình ở chỗ vui chỗ ánh sáng chỗ an lạc đó hoài và chúng ta tương ưng với mà cõi giới trời với đầy ánh sáng tràn ngập niềm vui đó nhưng mà không có tiếng sâu được cho nên vừa sáng vừa vui là vừa yên tĩnh là cái cảnh thiền thứ hai như vậy là vẫn còn lạc cho nên phải xả Xả cái này mới khó à Cái trần gian mình thấy mình nội mà xả cái khổ thôi Mình xả không nổi đúng không Nhưng mà cái vui này á Là hồi đó giờ mình không có gặp Mà nó lại là tràn ngập chứ không phải niềm vui là sinh khởi bình thường và nó đầy sự yên ổn và nó đầy ánh sáng thì rất là khó xả công phu này khó phá lắm mà nếu như không được đức phật dạy thì chỗ này có chừng bị dính đó. tại vì á nó yên ổn nó giống như cảnh giới nước bàn tại vì đâu có khởi niệm đâu nó chỉ lùi vui thôi nhưng mà lắng sâu trong thiền định thì cái vui này vẫn là toàn thô cái thô của sơ thiền thì đã là một cái tầng vui thô rồi bước qua cái định này rồi bước qua cái nhất tâm này rồi vẫn còn thô cho nên bắt buộc phải xả để đi sâu vào thiền định nữa thì phải là ly hỷ xả trú không còn dính trong cái hỷ và không còn trú trong cái thọ nữa ánh sáng nó vẫn rực sáng nhưng mà sáng là sáng chứ không có mang theo cái vui giống như hồi nãy cho nên là lúc này á, cái mà dùng cái từ chánh niệm tỉnh giác ở cái tầng này là thuộc một cái tầng cao hơn nữa lúc đầu chúng ta chánh niệm tỉnh giác ở một cái tầng thô bây giờ chánh niệm tỉnh giác để sao để không cho lạc thọ sinh khởi hả không hồi nãy đó, chánh niệm tỉnh giác để không cho những cái vọng động sinh khởi bây giờ phải chánh niệm tỉnh giác để không cho cái lạc thọ sinh khởi một tầng cao hơn cái khổ thọ mình dính gần nào thì cái lạc thọ mình cũng sẽ dính mất tầng đó khó ra lắm phải đủ cái tỉnh giác đủ cái chánh niệm để không cho sinh khởi cái lạc thọ thì đây là một cái tầng chánh niệm nó ở một cái tầng rất là cao rất là sáng suốt để đủ có thể thấy là thiệt có mình khổ bao nhiêu ngàn kiếp rồi mà vô tới đỉnh này là mừng thôi là ngồi đó ăn mừng khỏi thèm đi đâu mình cũng sướng nữa hạnh phúc tràn dân rồi nhưng mà như vậy là vẫn còn trú trú niệm lạc là cái này phải xong và chánh niệm thực sự thì cái thân cảm cái lạc thọ đó của các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú lúc này á nó chưa có rời hẳn cái thân này luôn không tại vì còn ở cái tầng này thì nó chưa ra chưa thoát hẳn cả thân lẫn tâm của mình thì mình cảm giác được một cái niềm vui nhẹ nhẹ của một vị thánh và niềm vui đó là gì là niệm thọ lạc không có tức là thoát khỏi cái khổ và thoát khỏi cái vui thoát khỏi thọ khổ và thoát khỏi thọ vui mặc dù chưa chứng được việc thọ tưởng định để dứt trừ ngã chấp ở đây vẫn còn ngã vẫn còn cho nên còn cái thọ khổ còn thọ vui đây chúng ta thấy rất rõ là con đường thiền định rất là cực chứ không có đơn giản đâu không biết là bài này phần sau đức phật có nói tới mấy cái tầng định sao hay không như vậy thì là thân của mình cái sự thọ nó thanh thoát nó nhẹ nhàng nó an lạc và chúng ta thấy cái sự an lạc này nó khác với cái hỷ lạc hồi trước là hỷ lạc đúng không thiền thứ nhất trạng thái hỷ lạc do do ly dục trạng thái hỷ lạc do định sanh Bây giờ trạng thái an lạc do mất hết hai cái thằng hỷ kia <laughs> Thì vậy là nó không có vui rộn rã, không có vui rộn rịp, không có vui tưng bừng giống như trước đó nữa Mà là một cái gì đó nó rất là yên ổn, rất là thanh tịnh Gọi là ở đây đúng đúng cái từ á này là xả niệm lạc trú thì không phải nhưng mà là đúng cái từ là gì thanh trịnh lạc thổ tức là cái thanh tịnh này nó sinh cái an lạc cái an lạc ở trong cảnh giới thanh tịnh chứ không có cái cái cái cái hỷ nữa cái hỷ là vui còn cái đây là cái lạc là nó nó tinh tế nó nhẹ nhàng nó sâu lắng nó rỗng lặng và nó rất là yên thì vậy là người mà nếm được cảnh giới này thì họ cũng ngỡ rằng đó là thánh rồi đây dùng từ là ngỡ rằng cảnh giới thánh tại vì trần gian đã xa với mình dữ lắm rồi thì cái tầng thiền này là đã xa thiệt là xa đối với cảnh giới phàm của mình rồi nhìn thấy cõi phàm là không có nữa mình thấy rõ ràng là mình lìa khỏi trần gian này mình thấy rõ ràng là mình ở một cảnh giới rất là yên ổn rất là an lạc rất là nhẹ nhàng nhưng mà không phải thọ lạc không phải hỷ lạc không phải ly hỷ diệu lạc không phải hỷ lạc do niệm do định sanh mà đây là một cảnh giới thực sự là cái thanh tịnh cái an lạc bắt đầu nó phát sinh thì vậy là tới thứ ba là chứng và an trú thiền thứ ba tới đây mới gọi là chứng và an trú thiền thứ ba mà chúng ta nếu mà đi vào con thiền định đi vào con đường thiền định là phải trải qua ba cảnh giới này rồi bắt đầu là xả cái lạc và xả cái khổ để đạt được cái diệu hỷ u đã cảm thọ trước tại sao ở đây gọi là xả khổ Ủa khổ nãy giờ nó mất tiêu tới đây còn phải xả nữa sao khổ là cái gì khổ là một cái sự dính mắc trong cái lạc thọ cho nên xả lạc thọ mà anh xả không được là xem như anh bị dướng mắt là xem như anh bị khổ anh ra không được ra không được là xem như bị dính mắt là xem như bị khổ chứ không phải khổ là những cái phiền não nữa này không có nói có chuyện khổ là phiền não mà khổ là sự dướng mắt cho nên đây là phải xả cái lạc và phải xả cái vướng mắt ở trong cái lạc đó mặc dù là hồi nãy là đã có một cái ờ, cảm thọ sự lạc thọ gần giống như một vật thánh để an trú trong cái cảnh giới an lạc đó rồi nhưng mà còn dính mắc cái cảnh giới an lạc thì xem như là anh còn khổ anh chưa ra được Tại ra người tu mà muốn hết cái thọ lạc Muốn hết cái thọ khổ Rồi ở cái tầng sâu Đầu tiên là cái khổ của thế gian Ở dướng mắt dục lạc Bây giờ qua hết cái khổ thế gian dướng mắt dục lạc Thì dướng mắt trong hỷ lạc cũng là một cái dạng đối với Đạo Phật Xem như cái đó là một cái sự nặng nề Một cái sự vướng chấp và dính trong cảnh giới Gọi từ đúng sáng chính xác là dính trong cảnh giới Và còn cảnh giới để mình có thể an trú được Thì đó là một cái cõi khổ của mình cho nên đối với thiền là phải sao vô trụ và vô tu vô chứng là phải vượt qua cái tầng này vượt qua tới cái tầng thứ tư này mới nói tới cái chuyện vô trụ vô tu vô chứng nè như vậy là họ không có trụ được cái lạc thọ hết rồi thì mới hết cái khổ cái khổ này là khổ ở cái tầng trời chứ không phải khổ kiểu thế gian mình cho nên mình nghe cái từ khổ của mình nghĩ ủa tới đây mình lấy gì khổ mà thiệt tới đây không còn cái chuyện khổ mà mà quý vị biết á nếu mà mình đi sâu vào thiền định thì mình mới thấy cái khổ xảy ra chứ mình không phải là là chuyện bình thường đâu quý vị rớt vào cái chỗ an lạc đó à, mình lên nữa mình lên không được mà mình xuống mình xuống cũng không được nữa tức là muốn trở lại cõi phàm mình cũng đâu có trở lại được đâu tới đây là không có trở lại cõi phàm được đâu nhưng mà mình vượt hơn nữa mình không vượt được có khi là có những người trải qua hàng 6 tháng trời này nè khóc không biết khóc tiếng gì luôn á <laughs> mới thấy cái sự dướng mắt trong cái cảnh giới là một cái khổ chứ đừng nói là dướng mắt trần gian là khổ là sai thì như vậy là cứ mỗi lần mình đó là nhập định đó, là tới cảnh rỗng lặng mênh mông thanh tịnh an lạc đó mà tiếng nữa tiếng không được không tiến được mới là khổ và không lùi được luôn cứ ngồi đó là nó xảy ra an lạc thanh tịnh cứ là nhắm mắt lại xảy ra an lạc thanh tịnh đứng đó an lạc thanh tịnh ngồi nằm gì nữa cũng an lạc thanh tịnh hết luôn và mình ra không được thì đây là nỗi khổ của những cái vị mà ở trong thiền mà không có thoát khỏi cảnh giới đây là một cái sự thật về cái nỗi khổ hồi nãy là hết lạc rồi bây giờ dướng mắt cảnh giới <laughs> mọi cái cảnh giới mà yên ổn an lạc thanh tịnh mà ra không được mình biết á, tới đây cái tuệ nó bắt đầu nó có một chút để sinh khởi rồi nha do vậy mà là mình thấy được cái chỗ cảnh giới mình đang ở là chưa phải tận cùng mà chưa phải tận cùng thì tự động nó sẽ muốn để thoát ra nhưng mà thoát không được quý vị ở trong cái cảnh giới này tôi nói là hồi xưa vướng mắc trong tình ái vướng mắc trong tiền tài vướng mắc chuyện này chuyện kia nó là rất là nhỏ ở chỗ này rồi mới thấy là cái khổ của mình hồi nãy giờ hưởng hết sự an lạc rồi xả hết sự an lạc không phải là đau khổ trần gian mà là một cái sự bế tắc một cái sự tu túng mặc dù nó mênh mông so với hồi nãy so với hồi ở còn trần gian là bây giờ nó đã là mênh mông rồi nhưng mà mình ở cái chỗ mênh mông đó hồi đầu nó là mênh mông như bây giờ nó lại là tù túng với mình mặc dù nó là sáng rực mặc dù nó là mênh mông nhưng mà mình ra khỏi lần này không được mình ra nó không được cứ dùng giải chỗ này nhiều tháng nhiều năm luôn để nó tức ói máu luôn được không có chia sẻ người khác được thầy đổ bí lù phải nói như vậy phải là cao thủ thực sự mới đẩy mình qua cái cua này còn không là chịu chết nhiều lần tìm thầy thầy nói thầy dáng sống vậy đi con nó <laughs> biết nói câu gì hơn đâu sống vậy tôi đã ức rồi con ói máu ở đây mà sống vậy là sống sao đó ra không được cứ dùng dãy và cứ ngồi tiền liên tục ở trong cái cảnh giới không không phá được cứ là thả cái nó rớt vào không à thả rớt vào không thả rớt vào không không thả giờ khi nó cũng rỗng luôn đi đứng nằm ngồi nó cũng rỗng không có thân nó giống như là mất cái thân này nó đã mất cái tâm này nó không còn cái gì để dính mất thân tâm mà tiếng tiếng cũng được tới khúc đó rồi mới thấy cái khổ xảy ra cho nên đây phải xả được ăn khổ đó mới ra được xả hết lạc rồi mà khổ còn <laughs> tức là còn dính cảnh giới cái khổ là không vượt cái tầng cảnh giới đó thành cái khổ và cảnh giới này đúng là cái sự trói cột của hành giả cho nên vô thiền định là mấy cái này khó lắm đâu phải đơn giản đâu nhiều khi cái ngồi đó nó bập dứt cả ngày lẫn đêm mà cái này nó vượt khỏi cái sự đông cứng hồi nãy à cái hồi đầu á trước khi vô sơ thiền đó là nó đông cứng nhưng mà đi sâu thiền bây giờ nó là cái sự rỗng lặng nó là một cái mênh mông nhưng mà là chết lặng cái mênh mông không dao động được và rõ ràng là khi mà mình rớt vô cái mênh mông này thì à, mình thấy rõ ràng là mình đang ở đó mà mình thấy rõ ràng là mình còn mà mình quyết tâm để mình ra lúc đó chỉ còn con đường cắm đầu lại Phật <laughs> hết đường ra rồi từ đó, đó nếu là 18 tầng địa ngục phải chịu thôi anh không có ra được đâu và cứ ở hoài trong đó nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm chứ không phải một ngày thì nhớ năm <laughs> năm mấy ta năm bảy mười tám năm tám mười bảy mười tám đúng rồi đó đó giờ mình hiểu về cái chuyện này nọ kia nhưng mà qua cái lần nhọc thất đó hả nguyên một tháng nó ra không có được đâu phải ra tháng rồi ra xả thì thất xả thất ra tháng nữa kéo dài có năm bảy tháng nữa yên ổn an lạc không phải là không có tức là cái cảnh cái cảnh lạc hồi nãy là vẫn nguyên mặc dù mình xả nhưng mà mình vẫn yên ổn vẫn an lạc vẫn thanh bình nhưng mà một sự bức bách nó bao trùm mình là tại vì mình ở đây hoài mình không có phá được cứ thấy giống như là một cái màn kiến mờ mờ ở ngoài kia đục bể kiến là bầu trời mênh mông không phải <laughs> mà đục hoài đâu có ra giọng đầu vô đó hoài là dội ngược hoài nhưng mà rớt xuống thì rớt không được kêu mình dừng công phu mình lấy cái gì để dừng không rút lui được đây là một cái khó rất là khó ai rớt vào cái cảnh này thì mới phải nói là thông cảm với cuộc đời của người tu họ không phải khổ chuyện thế gian mà cảnh giới không thoát ra được không thoát ra được tầng giống mình tưởng tượng như là đó cái tầng tên tới đó là nguyên cái nhà rộng mênh mông đóng cửa bít luôn bít bít bùn luôn <laughs> tưởng tượng cứ lúng túng trong cái nhà này nè dư chỗ ngồi dư chỗ nằm có nghĩa là mình rất là rộng rãi mình rất là mênh mông cho mình không bị chật vật giống như trước nữa cái đoạn mà rớt vô cái niệm hồi trước đó là là chuyên nhất hồi trước á thì nó lại là cô cô đặc đông cứng khiến mình không có nhúng nhích Thấy chưa? Này, này, này khác nhau Thì anh kia cũng là mình khổ ghê gốm lắm Anh kia dễ phá hơn anh này Tới anh này rồi mình cũng rộng rãi Mình cũng mênh mông, mình cũng tự do lắm Nhưng mà ra khỏi cảnh giới là ra không được Ráng mà xả cái lạc thọ là cái bây giờ tôi không còn có cái lạc thọ Nhưng mà cái yên ổn thanh tịnh nó vẫn còn nguyên ở đó Thanh tịnh mà làm cho mình bị bị bị bị cảm giác tù túng chứ không phải thanh tịnh là cái mênh mông để vượt thoát cho nên từng cái tầng bậc tâm nó diễn ra một cách rõ ràng trong lúc chúng ta thiền định chứ không có thể nói là mình không có trải qua những cái chuyện này rồi mơ mơ màng màng nói đạo Phật kiểu này kiểu kia kiểu không có giải quyết được cho mình chứ đừng có nói mà nói khoát trước công chúng là kẹt lắm <laughs> trong cái cảnh giới này là tới đây rồi sẽ biết nếu mà anh đi bằng con đường thiền định nhưng mà thực sự đối với công phu đạo Phật không trải qua những cái kinh nghiệm của tứ thiền thì coi chừng là cũng có những cái mà chúng ta không đi sâu vào thiền định mặc dù con đường đốn giáo kia nó là một con đường khác không cần tứ thiền này nhưng mà chúng ta phải trải nghiệm này cho nên đó là các vị thấy rất là rõ về những cái bước thiền định để vượt thoát đây là những cái bước thiền định để rồi mình vượt thoát vì vậy mà cuối cái lịch sử vẫn còn ghi lại là Đức Phật dạo tới dạo lui bốn cái cửa này để xả này xả kia là cái đó nó hơi bị tào lao thôi <laughs> mấy thằng cha không biết nó vậy ở cái đoạn sau trước khi đức phật nhập niết bàn đức phật phải dạo từ sơ thiền rồi tới tứ thiền rồi mới xả lỡ rồi mới nhập sơ thiền tứ thiền lần thứ hai nhập sơ thiền lần thứ thiền có một cái ông đứng ở ngoài ông đọc thiệu nữa đó đức phật bắt đầu vô sơ thiền đó đức phật bắt đầu tới nhị thiền đức phật bắt đầu tới tam thiền đức phật bắt đầu tới tứ thiền đức phật đang xả đó rồi đức phật trở lại sơ thiền nhị thiền tam thiền cái kiểu đó đó định của đức phật mà có một cái cha nào thấy được để đọc nữa mới là vui chứ vậy mà dám viết trong lịch sử đức phật trước cái phút lâm chung thiệt là tình luôn á <laughs> nhưng mà tới đây thật sự là cái định này thô định nha định này bên ngoài thấy được ở cảnh giới trời thì rõ ràng là thấy được chứ không phải là không thấy đâu bậc thánh thì có thể thấy mình vào ra mấy cái cửa này mở cửa đóng cửa là mấy ông thấy hết đó <laughs> còn ở trong là lúng túng lùng tung bị thấy luôn nhưng mà có điều là đó mới trở lại cái hồi nãy cái nguyện lực của mình hồi trước đây á, tới chút chỗ này gần như là phải dùng cái từ là cái gì là không có gì không có dụng công được không có làm gì được hết trơn á thì bây giờ còn cái cuối cùng là nguyện lực của mình chỗ này qua bằng nguyện lực tên không chống phải qua bằng công phu hết khổ thọ hết lạc thọ rồi nếu mà nguyện lực anh không lớn anh đứng ở đây hả nhiều tỷ năm luôn đó. Và ra cái nguyện lực à, hồi nãy đức phật siêu phải nói là dẫn đường cho chúng ta đi mà vẫn rất là kỹ là phải đó gì là thương tưởng cho cuộc đời cái gì lợi ích cho muôn loài vì an lạc vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người mà mình đi sâu vào thiền định này và lúc này cái đó nó mãnh liệt lên lúc này mình thấy là mình đã hết khổ nha mình đã hết vui và mình ở một cái chỗ rỗng lặng thanh tịnh nhẹ nhàng nếu mình nhìn lại thì ôi cha nó lóc nhóc nó khổ dưới quá trời quá đất kìa mình quyết lòng mình ra chỗ này để mình tự do mình cứu nó lúc đó mình chỉ cần thấy vậy thôi cũng được nữa có nghĩa là cái nguyện lực bắt đầu nó sống trở lại cái từ tâm bắt đầu nó sống trở lại mới phá nổi cảnh giới này không phá không nổi lại phật sám hối cũng là chuyện riêng tư nhưng mà cuối cùng thì vì cái chuyện vị tha mình thấy nhiều người còn đau khổ còn bức bách còn mê lầm và họ còn tù túng họ còn vướng kẹt nặng hơn mình họ khổ hơn mình nhiều lắm và mình cần cứu thoát họ cần vượt qua để cứu thoát họ và cái tâm này phá liền sau hơn 8 tháng mà không có phá khởi <laughs> này nó không phá được một cái chuyện rất là kỳ cục và như vậy thì song song với thiền định là từ tâm mới có thể tiến sâu vào công phu đạo phật mà nói tới nói lui mà không có vì người không có vì à, từ tâm để mà tu tập thì thua cho nên mình nhìn thấy những người mà lặng như tiền để tu tôi nói rồi là phải chờ vài ngàn kiếp nữa đi <laughs> cái tâm mình mà không có mềm mại cái tâm mình mà không có gì chúng sanh để công phu là tôi chắc là người này sẽ còn nhiều ngàn kiếp sinh tử nữa cho tới một ngày mà chúng ta thấy nó rực trên ánh mắt của họ với đầy cái sự thông cảm và thương yêu cuộc đời á nó lộ ra thì người đó sẽ thành sẽ sẽ ngộ đạo